Bên trên của thân váy thì có trang trí các cái mẫu hoa nhiều cánh và lá ở đây ha. Phía sau mình cũng có làm cài nút để điều chỉnh cho vừa với phần cổ của bé nè. Đây, một mẫu áo đầm hoa như thế này. Dụng cụ mình gồm len miêu cô tông. Ở đây mình dùng len miêu cô tông cuộn 125g nha. Kim móc mình dùng kim móc 4.0mm hoặc là nếu không có mẫu kim này thì cũng có thể sử dụng cho mình những loại kim có cái đầu kim to gấp đôi sợi len nè đây đầu kim của mình sẽ to gấp đôi sợi len như thế này ha cho cái phần thân váy của mình được mềm mại hơn ngoài ra còn có kéo cắt len và hạt nút dùng để cài phần cổ áo ha bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc cái phần thân váy thì đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình một họa tiết cổ vuông như thế này ha thì cái mẫu họa tiết cổ vuông này mình cũng có hướng dẫn ở mẫu áo đầm mà mình móc họa tiết giọt nước á có trang trí hình hoa hướng dương á mình có để lên ở phần mô tả các bạn nhấp vào link bên dưới tham khảo nha và có một số lưu ý đối với cái phần cổ áo này ha để cho hai bên vai áo được dài hơn thì các bạn sẽ tăng cho mình cái số mũi móc ở hai bên vai áo này nè cái số mũi móc ở hai bên vai áo nó sẽ dài hơn để mình tạo một cái hình chữ nhật như thế này thì lúc này cái phần cổ vuông của mình nó sẽ có cái độ sâu hơn nè còn ở cái mặt trước này đối với size này mình móc 12 mũi móc ha thì ở phía sau mình móc 13 hoặc 14 mũi nè để ta chừa ra hai mũi móc này mình cài lại ở cái phần này ha cho điều chỉnh cho vừa với phần cổ của bé nè ở mỗi góc vuông thì cũng tăng mũi tương tự như clip mình hướng dẫn ha cũng tăng mũi vào chính giữa của các cái họa tiết góc vuông ở phía trên nè khi móc được ba hàng móc rồi thì sẽ tiến hành nối lại hai đầu để mình tạo phần cài nút ở phần cổ áo ha để điều chỉnh với vừa với phần cổ của bé sau đó móc thêm nhiều hàng móc nữa ở size váy này thì mình móc 5 hàng móc nè và các cái góc vuông cũng thêm mũi tương tự ha đây ở phần cổ áo thì cái cổ vuông nó sẽ có cái độ sâu hơn so với clip mà mình hướng dẫn nè thêm nhiều mũi hơn ở hai phần vai còn mặt trước và mặt sau thì mặt trước nó sẽ ít hơn số mũi móc ở mặt sau là hai mũi để mình tạo khoảng trống cài nút ha các bạn sẽ dựa vào đây tăng size tương tự cho mình đối với những size lớn hơn khi đã móc thêm được nhiều hàng móc rồi thì lúc này cái độ rộng ở hai bên của hai cái phần góc vuông ở đây nè nó đã có cái độ rộng ngang bằng với cái phần ngực của bé rồi á thì bây giờ mình sẽ tiếp tục nối lại để tạo phần nách cũng như là móc cái phần thân dưới ha sau khi đã móc được đến cuối hàng rồi thì tiếp tục móc vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này một mũi dời móc lên hai mũi móc xích thì để tạo được cái phần nách đầu tiên á các bạn sẽ tiến hành móc cho mình vào các chân móc của cái hàng kế bên này nè chân ta vừa móc mũi dời cũng móc một mũi kép đơn sau đó các chân móc kế tiếp cũng tương tự ha mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc móc tương tự cho mình cho đến góc vuông mà ta gặp đầu tiên á ta sẽ móc tương tự cho đến cái góc vuông này nè mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi đã móc được các mũi kép đơn cho đến góc vuông mà ta gặp đầu tiên á thì ở cái góc vuông này các bạn cũng móc cho mình vào khoảng trống của góc vuông này hai mũi kép đơn đây móc cho mình vào đây hai mũi kép đơn ha cũng tương tự giống như các clip mà mình hướng dẫn các cái mẫu áo cổ vuông khác á thì ta cũng móc vào khoảng trống của cái góc vuông này hai mũi kép đơn nè kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai khi được hai mũi kép đơn vào cái khoảng trống đầu tiên cái khoảng trống góc vuông đầu tiên thì tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích 1 2 và 3 ở cái phần nách này cái độ rộng 3 mũi móc xích này các bạn cũng có thể tăng hoặc giảm số mũi móc này ha tùy vào cái vòng ngực của bé lớn hay nhỏ mà các bạn tăng cho phù hợp nè ở đây mình tăng lên 3 mũi xích sau đó di chuyển kim đến cái góc vuông tiếp theo mà ta gặp ở đây và cái góc vuông này cũng tương tự móc vào đó hai mũi kép đơn kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai như vậy là mình vừa tạo ra cái khoảng trống để mình luồn cánh tay nè đây chia ra 3 mũi để mình tạo được cái phần ờ, cánh tay ở nách ha các chân móc kế tiếp thì mỗi chân sẽ làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và lưu ý cái hàng móc nối nách này mình sẽ móc vào chân đầu tiên luôn ha các hàng phía trên thì ta bỏ qua thì hàng này các bạn sẽ không bỏ qua nè chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại ha ta sẽ móc tương tự cho các chân móc còn lại nè cho đến cái góc vuông tiếp theo mà ta gặp thì đến đây các bạn sẽ tạo cho mình một cái khoảng trống ở cái phần nách tương tự giống như cái phần nách mà mình tạo ở bên kia kìa khoảng trống này ta sẽ móc hai mũi kép đơn sau đó gây nên 3 xích và di chuyển đến cái khoảng trống cuối cùng ở đây là cái khoảng trống góc vuông cuối cùng này nè và cũng móc vào đó hai mũi kép đơn tương tự như cái phần nách này ha và lưu ý tùy vào số đo vòng ngực của bé mà có thể chia cho mình các cái xích ở chính giữa này nè chia cho phù hợp để mình được cái vòng ngực ha mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi đã móc đến cuối hàng và tạo một cái phần nách còn lại á thì tiếp tục móc cho mình vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này một mũi dời móc lên hai mũi móc xích lúc này khi đã nối các cái góc vuông lại với nhau thì mình sẽ tạo ra được một cái khoảng như thế này thì cái khoảng trống này nó sẽ có cái độ rộng bằng hoặc là rộng hơn so với phần ngực của bé ha tùy vào cái xích mà các bạn gây nên ở hai bên nách nè bây giờ mình sẽ móc tiếp cái hàng móc tiếp theo thì hàng móc tiếp theo này cũng làm tương tự giống như hàng móc ở trên nó nhưng mà ở đây mình sẽ thêm mũi ở hai bên nách nè chân móc ta vừa móc mũi dời móc vào đó một mũi kép đơn các chân móc kế tiếp cũng tương tự ha mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi đã móc được các cái mũi kép đơn ở cái chân móc cuối cùng của cái phần thân trước này nè cái chân móc mà ta thêm mũi ở cái phần nách á các bạn sẽ móc vào cái chân móc cuối cùng này cho mình hai mũi kép đơn ha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 là cái chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở cái phần thân trước này nè ta cũng móc vào đó hai mũi kép đơn ha tương tự như cái điểm cuối cùng ở đây thì cũng móc vào chân này hai mũi kép đơn ha kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai như vậy là ở cái phần nách này mình sẽ tăng lên được hai mũi móc hai mũi móc này sẽ tăng ở hai cái chân mà nằm ở hai bên của ba mũi móc xích gây nên ở phần nách này nè các chân móc kế tiếp thì mỗi chân sẽ làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và mình không tăng mũi ha chân kế bên một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng một mũi kép đơn nè sau đó làm tương tự cho mình đối với cái phần nách còn lại cũng vậy ha ba mũi móc xích chính giữa thì mình không tăng mũi hai mũi ở hai bên của ba mũi móc xích này sẽ tăng lên một mũi nè tương tự như cái phần nách mà mình móc ở bên này ta sẽ tăng hai mũi ở hai bên nách ha tức là vòng móc này mình sẽ tăng được 4 mũi móc ở hai bên nè mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và móc tương tự cho đến cuối hàng sau khi đã móc đến cuối hàng tiếp tục móc vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên này một mũi dời móc lên hai mũi móc xích thì lúc này hai bên nách của mình sẽ tăng lên được 4 mũi móc cho cái hàng móc này và nó sẽ có cái độ rộng xòe ra ở đây ha từ cái hàng móc tiếp theo mình sẽ tạo gân cho cái phần chân váy và nó sẽ có cái độ xòe ra nè khi móc lên được hai mũi móc xích rồi các bạn sẽ tiến hành móc cho mình tăng mũi để mình tạo cái đường gân cho phần chân váy móc vào chân móc mình vừa móc mũi dời một mũi kép đơn ở cái chân móc thứ hai chân móc sát bên này nè ta sẽ tiến hành tăng mũi tức là sẽ móc vào đó hai mũi kép đơn ha như vậy là mình đã tăng được một mũi móc chân móc kế bên sẽ móc một mũi kép đơn thì lúc này các bạn sẽ để ý cho mình nè ba chân móc ở phía dưới mình sẽ tăng lên được thành 4 mũi móc ở phía trên ha thì cái chân móc thứ tư ở hàng phía trên tức là mũi móc thứ năm với cái hàng ta đang móc này nè các bạn sẽ móc cho mình một mũi ngoặt ngoài vào cái thân chân móc này ha ta sẽ không đâm kim vào chân móc mà sẽ móc cho mình vào thân chân móc nè lấy lên sau đó đưa cho mình cái thân chân móc thứ tư này nè lên trên kim và móc vào đây một mũi kép đơn thì ta sẽ được một cái mũi móc lồi lên trên như thế này tiếp tục cụm tiếp theo cũng móc cho mình tương tự ba chân móc mình sẽ tăng một mũi móc ở chính giữa để thành bốn mũi móc ở hàng này mũi kế bên là một mũi kép đơn nè mũi thứ hai ta sẽ tăng một mũi tức là sẽ móc vào đó hai mũi kép đơn ha kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai nè khi tăng được một mũi rồi thì chân móc thứ ba sẽ móc một mũi kép đơn như vậy là ta đã tăng được một mũi móc ở ba chân móc phía dưới ha thì cái chân móc thứ tư á sẽ móc vào đó một mũi ngoặt ngoài vào cái thân chân móc nè đưa cái thân chân móc này lên kim và móc vào đây một mũi kép đơn ta cũng được một cái đường gân thứ hai tương tự như đường gân thứ nhất ha nó sẽ nổi lên như thế này thì các bạn sẽ móc tương tự cho mình cái cụm này móc cho đến cuối vòng nè ba chân liên tiếp sẽ tăng cho mình một chân ở chính giữa ha hai chân phía ngoài là móc bình thường còn chân chính giữa ta sẽ tăng lên hai mũi nè chân đầu tiên một kép đơn thì chân thứ hai sẽ là hai kép đơn và chân móc thứ ba sẽ là một mũi kép đơn ha khi tăng được một mũi cho cái cụm chính giữa này thì cái chân móc thứ tư của hàng phía trên á ta sẽ không móc vào chân móc mà móc vào thân chân móc một mũi mặt ngoài nè ta cũng được một đường gân tương tự như các đường gân mà mình vừa làm ha móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng ba chân liên tiếp chân đầu tiên là một mũi kép đơn chân thứ hai sẽ móc hai mũi kép đơn chân móc thứ ba móc một mũi kép đơn chân móc thứ tư sẽ móc vào thân chân móc một mũi mặt ngoài và làm tương tự cho đến cuối hàng sau khi móc đến cuối hàng thì các bạn lưu ý cho mình nè đối với một số trường hợp các cái mũi móc cuối cùng của mình nó sẽ không có đủ mũi móc để mình tăng ha thì các bạn sẽ chia cho mình đều hai cụm cuối cùng làm sao để ta có thể chia ra được bốn mũi như thế này cho một cụm ha để mình có thể tạo ra các cái khoảng cách của đường gân đều nhau nè chia cho mình hai cụm cuối cùng với số mũi móc bằng nhau và cũng tạo các cái cụm bốn chân móc như thế này ha móc đến cuối vòng thì cuối vòng của mình nó cũng là cái mũi mặt ngoài luôn nè tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên này một mũi dời sau đó lên hai mũi xích như vậy là khi đã tạo được các cái đường gân cho cái hàng móc tiếp theo này cái phần chân váy của mình nó đã có cái độ xòe ra như thế này rồi nè thì tiếp tục ở cái hàng móc tiếp theo mình sẽ không tăng mũi ha các bạn sẽ sao chép cho mình cái hàng móc phía trên xuống hàng móc phía dưới tức là hàng móc tiếp theo ta móc nó sẽ có số mũi móc bằng với hàng móc ở phía trên cụm này ta có 4 chân móc thì các bạn sẽ móc cho mình 4 chân mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc khi được bốn mũi kép đơn ở chính giữa của các cái đường gân á thì cái đường gân đầu tiên cũng móc cho mình vào thân chân móc của cái gân này nè không móc vào chân móc ha mà ta sẽ móc vào thân chân móc một mũi ngoặt ngoài đưa cái thân chân móc này lên kim và móc vào đây một mũi kép đơn ha như vậy là ta được một cụm đầu tiên bằng với số mũi móc của cái hàng phía trên nè của cái cụm đầu tiên ở hàng phía trên thì cụm tiếp theo cũng tương tự ha sao chép cho mình y như vậy mỗi chân làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc khi ta được bốn mũi kép đơn vào bốn chân móc rồi thì chân móc thứ năm là cái chân móc mũi ngoặt ngoài cũng móc vào cái thân chân móc này một mũi ngoặt ngoài nè đưa thân chân móc lên trên kim và móc vào đây một mũi kép đơn thì ta cũng được một cụm tương tự bằng với cái cụm ở phía trên ha các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng khoảng cách giữa các đường gân sẽ cách nhau là 4 mũi ha sao chép cho mình một hàng móc tương tự như hàng móc phía trên ta sẽ có mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc thì ở mỗi cụm sẽ có 4 mũi kép đơn cho 4 chân móc và cái chân móc thứ năm sẽ là mũi ngoặt ngoài được móc vào thân chân móc ngoặt ngoài ở phía trên đưa mũi móc lên trên kim và móc vào một mũi kép đơn nè sau đó làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng sau khi đã móc được đến cuối vòng tạo các cái cụm bằng nhau với cái hàng móc phía trên á tiếp tục móc vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên này một mũi dời móc lên hai mũi móc xích như vậy là phần chân váy của mình sẽ có hai hàng móc có số mũi đều nhau nè hàng móc tiếp theo mình sẽ tiến hành tăng mũi ha bốn cái chân móc của cái cụm chính giữa này ta sẽ tiến hành tăng một mũi các bạn có thể tăng cho mình ở mũi thứ hai hoặc thứ ba cũng được nè hoặc là tăng mũi đầu tiên cũng được ha mỗi chân móc sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc thì chân móc thứ hai các bạn sẽ tăng cho mình hai mũi kép đơn một nè và hai khi đã tăng được một mũi cho cái cụm này rồi thì các chân móc còn lại mỗi chân sẽ móc một mũi kép đơn ha như vậy là cái cụm này mình sẽ có 5 mũi móc cho bốn chân móc ở phía dưới chân móc tiếp theo sẽ móc vào thân chân móc của mũi ngoặt ngoài nè đưa cái thân chân móc này lên kim và móc vào một mũi kép đơn thì cái cụm này mình sẽ tăng được một mũi vào cái chân móc thứ hai của mỗi cụm ha cụm tiếp theo ta cũng tăng mũi bốn chân móc thì ta sẽ tăng một mũi vào chân thứ hai hoặc thứ ba cũng được nè chân đầu tiên một mũi kép đơn chân thứ hai một mũi kép đơn thì chân móc thứ ba các bạn sẽ tăng cho mình vào đó ha tăng vào đây hai mũi kép đơn kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai sau đó chân cuối cùng móc một mũi kép đơn thì ở cụm này mình tăng vào chân thứ ba nè nó khác với cụm đầu tiên hả tiếp tục móc vào thân chân móc mặt ngoài này một mũi mặt ngoài ta sẽ có hai cụm đều nhau 5 mũi móc ở giữa các cái đường gân nè thì tiếp tục cái cụm tiếp theo cũng vậy bốn chân móc sẽ tăng cho mình một điểm mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc thì chân móc thứ hai hoặc là thứ ba ta sẽ tăng một mũi vào cái chân móc đó ha tăng vào chân thứ hai nè thì các chân còn lại sẽ là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc được 5 mũi rồi thì chân kế tiếp sẽ móc vào thân chân móc của mũi ngoặt ngoài bên trên một mũi ngoặt ngoài nè và làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng ha sau khi đã tăng mũi vào các cái cụm như thế này mỗi cụm mình sẽ có 5 mũi móc tiếp tục móc vào chân móc của mũi kép đơn cuối cùng này một mũi dời lên hai mũi móc xích thì phần chân váy của mình lúc này nó sẽ có cái độ rộng hơn so với hai hàng móc đầu tiên mà ta móc thêm mũi nè và nó sẽ có cái độ rộng hơn ha các bạn sẽ để ý cho mình nè ở bên trên ta có hai hàng móc có 4 mũi thì các bạn sẽ tăng cho mình sao chép hai hàng móc có 5 mũi sau đó là ba hàng móc có 6 mũi và bốn hàng móc có 7 mũi ha tăng dần đều cho mình nè tức là khi đã tăng được một hàng thì các bạn sẽ tiến hành tăng cho mình các cái hàng móc tiếp theo và ta sẽ tiến hành sao chép tương tự giống như cái hàng móc mà ta tăng á đây ta có hai hàng có bốn mũi móc rồi ha thì ba hàng sẽ có 5 mũi nè sau đó bốn hàng sẽ có 6 mũi tăng dần đều cho mình các cái hàng móc đều nhau sao chép tương tự như vậy ha tăng thêm nhiều hàng móc nữa cho đến khi cái độ cao từ cái phần vai áo xuống hàng móc ta thêm cuối cùng này nè nó sẽ nằm ở trên đầu gối của bé tầm 3 cho đến 5 phân ha thì các bạn sẽ ngưng hàng móc này mình có 5 chân móc thì sao chép cho mình thêm hai hàng móc nữa sau đó hàng có 6 chân móc thì sao chép ba hàng móc tương tự như vậy ha hàng phía trên mình có 5 mũi rồi nè thì sao chép cho mình hai hàng tương tự như vậy khác với cái hàng móc ở bên trên ta sẽ sao chép một hàng thôi thì ở hàng móc phía dưới này các bạn sẽ sao chép cho mình hai hàng và các hàng móc tăng mũi kế tiếp cũng tăng cho mình tương tự ha đây khi đã móc đều nhau rồi thì móc vào thân chân móc mặt ngoài này một mũi mặt ngoài móc tương tự cho đến cuối vòng và sao chép cho cái phần này có cái độ tịnh tiến nè sau khi đã móc thêm được nhiều hàng móc ở phần chân váy rồi nè thì các bạn sẽ để ý cho mình ở cái phần chân váy nè nó sẽ có cái đường gân nổi lên như thế này ở khoảng cách giữa các đường gân nè ta có hai hàng có bốn mũi móc đây hai hàng có bốn mũi móc đầu tiên rồi đây là hàng đầu tiên mà mình gây nên ha ba mũi nè hai hàng có bốn mũi nè thì ba hàng có 5 mũi tiếp tục là bốn hàng có 6 mũi 5 hàng có 7 mũi nè các bạn cứ tăng dần đều cho mình như vậy thì lúc này cái khoảng cách giữa hai đường gân của mình nó sẽ có cái độ rộng ra hơn so với khoảng cách ở đầu tiên ha và chiều cao từ phần vai áo đến hàng móc thêm cuối cùng nè nó đã đạt được trên đầu gối của bé tầm 3 cho đến 5 phân rồi thì bây giờ mình sẽ móc tiếp cái họa tiết sò ở cái phần chân váy ở cuối mỗi vòng móc cũng tương tự ha điểm móc cuối cùng sẽ là mũi ngoặt ngoài sau đó tiếp tục đâm kim vào chân móc đầu tiên này móc một mũi dời từ đây móc lên hai mũi móc xích lúc này cái phần chân váy của mình nó đã có cái độ xòe rộng ra như thế này rồi độ dài của phần thân váy nó sẽ nằm ở trên đầu gối của bé tầm 3 cho đến 5 cm nè thì cái độ dài còn lại các bạn sẽ chia làm hai cho mình ha mình sẽ móc các họa tiết sò sau đó sẽ móc các cái họa tiết lộ ở bên dưới ở họa tiết sò đầu tiên khi gây nên hai mũi móc xích này các bạn sẽ tính là một mũi móc tiếp tục móc cho mình vào chân móc ta vừa móc mũi dời hai mũi kép đơn nữa như vậy là ở đây mình đã có được 3 mũi móc tính luôn hai xích đầu tiên mà ta gây nên nha từ đây móc lên hai mũi móc xích và cũng móc vào chân móc ta vừa móc 3 mũi kép đơn kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba như vậy là mình vừa tạo ra được họa tiết sò đầu tiên cho phần chân váy ở đây mình có 3 mũi nè tính luôn hai xích đầu tiên ha thì cái họa tiết sò của mình nó sẽ đều nhau ở các, các cái chân móc và khoảng cách sẽ là hai mũi móc xích ha để móc tiếp được họa tiết sò thứ hai thì các bạn sẽ tiến hành bỏ qua cho mình ba chân móc kế bên đây ba chân móc kế bên của hàng móc phía trên này và đâm kim vào chân thứ tư ha móc vào đó cho mình một họa tiết sò tương tự thì họa tiết sò của mình sẽ gồm 3 mũi kép đơn vào chân móc thứ tư nè móc vào đây 3 mũi kép đơn 1 2 và 3 khi được 3 mũi kép đơn thì móc lên hai mũi móc xích và cũng móc vào chân móc ta vừa móc 3 mũi kép đơn nữa kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba ta tạo ra được họa tiết sò thứ hai và hai cái họa tiết sò của mình nó sẽ cách nhau là ba chân móc của hàng phía dưới nè đây ta sẽ có khoảng cách là ba mũi móc ở hàng phía dưới thì tiếp tục tương tự cho cái họa tiết sò tiếp theo cũng bỏ qua ba chân kế bên và móc vào chân thứ tư một họa tiết sò gồm 3 mũi kép đơn sau đó lên hai mũi xích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 thì các bạn có thể tạo cho mình các cái cụm so cách nhau là bốn chân móc cũng được ha ba hoặc bốn chân móc ở phần chân váy này đều được nè ở đây mình có các cụm so cách nhau là bốn mũi móc và có các cụm so cách nhau là ba mũi móc như thế này ha ta sẽ chia đều cụm so cho cái vòng móc này ở cái phần chân váy làm sao cho nó đều là được ha móc đến cụm so cuối cùng rồi thì các bạn sẽ di chuyển kim cho mình đến cụm so đầu tiên và đâm kim vào chân móc của mũi kép đơn á đây là chân móc của mũi kép đơn đầu tiên nè móc vào đây một mũi dời lúc này cái mũi móc của mình nó đang nằm ở bên ngoài của cái cụm sò này các bạn sẽ tiếp tục đâm kim cho mình vào chân kế bên của cái cụm sò này móc vào một mũi dời sau đó móc vào khoảng trống của cụm sò đầu tiên này một mũi dời để ta có thể đưa cái mũi móc vào chính giữa của cụm so nè khi đã đưa được cái mũi móc vào chính giữa của cụm so thì lên hai mũi xích cho cái cụm so đầu tiên và móc vào cái khoảng trống của cụm so đầu tiên này một cái cụm so tương tự được hai mũi thành một chân móc rồi ha thì tiếp tục móc hai mũi kép đơn nữa một và hai nè như vậy là mình cũng có được ba mũi móc lên hai xích và tiếp tục móc vào đó 3 mũi kép đơn 1 2 và 3 ta tạo ra được cụm sò đầu tiên thẳng hàng với cụm sò đầu tiên của hàng bên trên cụm sò tiếp theo sẽ di chuyển kim đến chính giữa của cái cụm sò ở hàng phía trên nè chính giữa của cái cụm sò phía trên này và móc vào đây một cụm sò tương tự gồm 3 mũi kép đơn kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai và kép đơn thứ ba sau đó móc lên hai mũi xích và móc vào đó ba mũi kép đơn nữa một hai và ba ta cũng tạo được ra cụm sò thứ hai thẳng hàng với cụm sò thứ hai của hàng bên trên thì các bạn sẽ móc tương tự cho mình các cụm sò còn lại cho đến cuối vòng ha ở cái điểm đầu tiên này nè cụm sò đầu tiên ta sẽ gây nên hai xích là một mũi rồi thì tiếp tục móc lên hai mũi kép đơn nữa để tạo ra ba mũi tương tự cho các hàng móc còn lại cũng vậy ha các bạn sẽ móc cho mình cái cụm sò này tầm khoảng 5 cm thì ta sẽ ngưng nha móc vào chính giữa của họa tiết sò kế bên một họa tiết sò gồm 3 mũi kép đơn sau đó lên hai xích và 3 mũi kép đơn vào cùng một khoảng trống nè làm tương tự cho các cụm sò còn lại cho đến cuối vòng và sẽ thêm nhiều vòng móc tương tự nha ở đây mình đã tăng được 4 hàng móc mũi sò tương đương với tầm khoảng 5 cho đến 6 cm thì tiếp tục móc vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở cụm sò này một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len còn khoảng 5 đến 6 cm nữa mình sẽ hoàn tất được độ dài của phần chân váy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 và các cái khoảng trống giữa mỗi họa tiết sò ha tức là ta sẽ đâm kim vào cái khoảng trống này và khoảng trống ở chính giữa của họa tiết sò nè chọn cho mình một điểm bất kỳ thì mình sẽ chọn cái khoảng cách giữa hai họa tiết sò ha đâm kim cho mình vào cái khoảng trống này nè sau đó kéo nút ta vừa tạo qua khoảng trống từ đây móc lên 4 mũi móc xích 1 2 3 và 4 thì ở bốn mũi móc xích này hai mũi móc xích đầu tiên ta sẽ tính là một chân móc và hai mũi móc xích tiếp theo sẽ là khoảng cách nè tiếp tục móc vào cái khoảng trống ta vừa móc một mũi kép đơn thì mình sẽ hoàn tất được một cái khoảng trống như thế này một cái họa tiết như thế này di chuyển kim đến chính giữa của họa tiết sò đầu tiên và cũng móc cho mình vào đó một mũi kép đơn sau đó tạo khoảng cách hai mũi móc xích và móc tiếp vào đó một mũi kép đơn nữa mình cũng tạo ra được cái họa tiết thứ hai ha tiếp tục khi đã móc được vào chính giữa của họa tiết sò phía trên rồi thì di chuyển kim đến chính giữa của hai họa tiết sò ở hàng phía trên và cũng đâm kim vào cái khoảng trống này móc hai mũi kép đơn và hai mũi kép đơn của mình sẽ cách nhau là hai mũi xích tiếp tục móc vào đó một mũi kép đơn nữa nè ta cũng tạo ra được cái họa tiết thứ ba ha móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng nè khi móc vào khoảng trống giữa hai họa tiết sò rồi thì di chuyển kim đến khoảng trống giữa mỗi họa tiết sò ta sẽ móc lần lượt vào các cái khoảng trống như thế này ha khoảng trống giữa mỗi họa tiết sò sẽ móc hai mũi kép đơn và khoảng cách giữa hai mũi kép đơn cách nhau là hai xích tương tự khoảng trống giữa hai họa tiết sò ở phía dưới cũng móc tương tự hai mũi kép đơn vào đây và khoảng cách giữa hai mũi kép đơn mình sẽ cách nhau là hai xích tiếp tục một mũi kép đơn và móc tương tự cho đến cuối vòng nè sau khi đã móc được đến cuối vòng tạo các cái khoảng trống lỗ như thế này rồi thì ở bốn mũi móc xích gây nên đầu tiên này đếm cho mình ngược lên hai mũi móc đâm kim vào chân móc thứ hai và móc vào đây một mũi dời thì cái hàng móc của mình sẽ kết thúc như thế này ha và cái mũi móc của mình lúc này nó đang nằm ở phía ngoài các bạn sẽ móc cho mình vào cái khoảng trống đầu tiên mà ta gặp ở đây nè đâm kim vào khoảng trống này móc một mũi dời để đưa cái mũi móc của mình vào chính giữa của họa tiết này móc vào đây một mũi dời sau đó từ đây lên 4 mũi móc xích thì ta bắt đầu sẽ móc tương tự giống như hàng phía trên ha lên 4 mũi móc xích nè cũng đâm kim vào khoảng trống đó móc một mũi kép đơn nữa thì mình sẽ tạo ra được họa tiết đầu tiên tương tự như họa tiết đầu tiên của hàng phía trên nè di chuyển kim đến khoảng trống hai mũi móc xích tiếp theo nè và cũng móc vào đó hai mũi kép đơn và khoảng cách giữa hai mũi kép đơn cũng cách nhau là hai xích ha được họa tiết thứ hai họa tiết thứ ba cũng tương tự nè di chuyển kim vào khoảng trống hai xích này móc vào hai mũi kép đơn và khoảng cách giữa hai mũi kép đơn sẽ cách nhau là hai xích tiếp tục khoảng trống kế tiếp cũng vậy ha các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng khi móc đến cuối vòng thì đâm kim vào chân móc thứ hai tính từ dưới lên trên của bốn mũi móc xích này nè móc vào đây một mũi dời sau đó dời mũi móc vào khoảng trống này để ta gây nên hàng móc tiếp theo và các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi ta đạt được cái độ dài là cái chiều dài của phần thân váy ha từ phần vai xuống cái hàng móc ta thêm cuối cùng á nó sẽ qua đầu gối của bé một chút tùy vào độ dài của phần chân váy mà các bạn mong muốn ha móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa nè ở cái phần viền màu trắng ta sẽ viền thêm nhiều hàng móc tương tự nữa cho đến khi đạt được độ dài chân váy sau khi đã viền thêm được nhiều hàng móc màu trắng ở chân váy rồi thì lúc này độ dài từ vai cho đến hàng móc thêm cuối cùng nè nó sẽ qua đầu gối của bé một chút tùy vào độ dài mà các bạn mong muốn ha ở phần thân váy các bạn sẽ trang trí cho mình những cái mẫu hoa nhiều cánh như thế này thì cái mẫu hoa này mình cũng có hướng dẫn ở clip trước rồi nè mình có để link ở phần mô tả các bạn nhấp vào link tham khảo ha và cái mẫu lá của mình cũng có hướng dẫn ở clip trước rồi nè mẫu lá của mình sẽ nhọn ở hai đầu để mình trang trí những cái mẫu hoa có cánh hoa thưa ha trên cổ áo thì may cho mình thêm một hạt nút ở mặt trong của cái phần à, mà ta chừa ra để cài nút nè các bạn sẽ cài nút như thế này để mình có thể điều chỉnh cho vừa với phần cổ của bé thì ngoài trang trí những cái mẫu hoa nhiều cánh này các bạn cũng có thể trang trí thêm nhiều họa tiết khác nhau cho phần chân váy của mình nó thêm xinh xắn hơn ha chúc các bạn thành công